đây các bạn bây giờ điều đầu tiên đây là cái bo mạch của Toshiba thằng kế bên này là cái thằng khóa bảo vệ cho em cái thằng này nó hay bị bỏ lỗi lắm nha quý vị à, mình cho quý vị coi nè cái thằng khóa bảo vệ cho em thì khi đó chúng ta tháo chúng ta 1 2 3 4 1 2 3 4 5 nói chung 5 con thì ờ, chúng ta tháo ra hết như vậy sau đó là mình ờ, tháo cái bộ mặt ra ha quý vị thấy rõ chưa ok được rồi rồi mình tháo ra từ từ thôi nha thì các bạn có thể dùng súng bắn pin như mình cũng được ha. nhưng mà mình lại có sẵn ở đây thì mình làm từ từ đây đây bỏ bỏ đây ngày mai bắt đầu chủ nhật rồi dự định là mình sẽ không có đi làm nhưng mà anh khách này ảnh quen thân quá mà ảnh lại không có thời gian nghỉ tại vì uh, bên chỗ bà con của ảnh mà cứ kêu làm tại vì người ta đi làm cái ngày mà làm tới cả bảy tám giờ tối là người ta buôn bán hay là người ta đi làm công nhân tăng ca lên rồi thì uh, nó hơi kẹt cái chỗ là không có thời gian cho nên không kệ mình gắn chiều chiều mấy anh chị để mà mình hỗ trợ cho họ đi uh, giúp họ bảo trì hai cái máy lạnh ngày mai rồi à, thứ ba này bắt đầu mình sẽ, sẽ tiến hành à, làm thêm nữa dưới bình chánh nó chạy đi qua đó làm để mà mà, mà, mà ấy này kia nọ rồi nè vậy nè. ok trở lên nè các bạn lưu ý nha cái vị trí nó đặt như thế này nè chúng ta đặt đúng cái vị trí này nha quý vị đây cái này cái nhà đó nè cái chỗ này nè đó cái chỗ này của nó là phải để đúng của nó nha đúng cái cái cái cái cái cái cái cái, cái con ốc cầm đây nè thêm con nằm đây nữa nè đó thì dây nhào đó chúng ta không cần phải tháo cứ để nguyên đó rồi ở đây còn ở đây là phải tháo nha thì những cái dắt trên bo tháo để chút xíu chúng ta tháo tổng tổng tổng nó chúng vệ sinh là trắng nè mà là màu à, cái này với lại à, khi mà tháo vậy thì nó cũng đã có cái cái dắt ngàm nó cố định của nó hết trơn chúng ta không không có sợ bị nhầm lẫn nữa đó dở lên không có ngàm trên tháo cẩn thận để lên cái này luôn cẩn thận á nó gãy cái cái cái cái con uh, à, chiếc này ở đây này, đây tại cái là mình tháo ra rồi ha rồi đây có cái ngàm tháo ra luôn quy vào bộ bo để đây bởi vì chúng ta đã tháo rồi cái này rồi thì à, cái tánh của mình nó hay kỹ thì mình à, dặn nó lại thôi mình dặn những con ốc về vị trí cũ lại để chi để khỏi sợ mất ốc cái con vít này nè đấy mình sợ nó mất thì mình dặn lại thì nó tầm nằm nguyên cái đó thôi nó đâu có chạy đâu đâu thì chúng ta lấy ra có người thì đi uh, vệ sinh lại sơ thôi bằng nước rửa chén tẩy gì đó còn có người thì đem đi đánh bóng thì đánh bóng như vậy thì nó sẽ đẹp hơn nó sẽ long lanh lộng lẫy như cái máy mới vậy đó đó đây mình mình hướng dẫn các bạn cái video này là hướng dẫn các bạn ờ, tháo những cái chi tiết ở trong cái ờ, cái cái cái cái cái cái ờ, cái đầu máy giặt này nè thì nó không gì khó khăn đâu cái này đơn giản lắm tại vì có một số anh chị giống như mình là mình mới làm lần đầu thì thấy nó nhiều chi tiết mình sợ gắn chặt gắn sai thì cái kinh nghiệm mà mình muốn chia sẻ các bạn là nếu mình sợ gắn chặt gắn sai thì mình dùng cái điện thoại mình chụp lại chụp lại để cho nó lưu lại để sau này mình có gắn thì mình gắn cho đúng mình biết ý mình gắn theo thứ tự đây đoạn thứ hai đây là cái xà bông kéo ra để gắt lên là xong là nó dơ rồi rồi cái này mà không vệ sinh thì thôi luôn quý vị mà thấy gớm không quá dơ rồi tiếp tục đây là công tắc cửa công tắc chấm tập thùng đây là dây nguồn với dây phao thì mình sẽ tháo đằng này ra à, tháo đằng này ra cho nó dễ cho nó làm cho nó tiện luôn đó tháo này ra cái gì coi này cái này thì dễ rồi mình lấy cái cây ờ, cái dẹp nhỏ đó mở bung cái đầu lên đây mở nó có cái ngàm ở đây nè những cái ngàm nhỏ nhỏ nằm sau lưng này nè đó mình coi mình mở ra cái ngàm thường thường nằm đây mở ra đó bung lên đó ta sẽ tiếp tục mở ở đây nó có dây phao không có cửa không có cửa bạn này đã có đấu luôn rồi <laughs> mình sẽ mở ra đây các bạn coi không có cửa mấy ông thần ở đây mấy ổng ờ, mấy ông thần ở đây mấy ổng uh, cắt từ hộp dưa nè cắt ra hết rồi, còn mình sẽ đấu lại tới đây không phải bị lỗi công tắc cửa đâu ha này mình mở ra mấy mấy bạn này ờ, mấy đại ca này có bộ uh, bắt mình không có đúng hay sao rồi hai thì qua lỗi mình sửa bảy ba đó là hết đối với mình mình mở ra hết để mà vệ sinh ha chứ không có chừa bất kỳ cái gì cả tại vì trong có đây có mạch điện á mở ra xong rồi thí dụ mà sợ mất ốc á thì mình dặn lại cho cũ cái gì chưa á đây thì đây là cái công tắc nó nằm đây bỏ vô cũ, dặn là vô cũ ok rồi lại vô thôi đó vậy thôi đâu có gì đâu rồi đây là phao cái phao nằm đây qua đây cái phao nước của máy giặt đây cái phao nằm đây nè mà thấy cái phao nằm đây giờ mình mở cái tay là thấy cái ngàm đây đâu một cái ngàm đây hai cái ngàm đây mình tách nó ra bung nó ra mình lôi đầu nó lên là xong chúng ta gỡ chúng ta coi thứ tự dây như thế nào ở đây là cái cục cấp nước của nó nè này gọi là rà le cấp nước thì mình cứ mở ra bình thường rồi mở dịch rồi ra rồi ra là gì sao đấy xong rồi ngón lạnh rồi ờ, coi như hiện tại là cái ờ, cái cái cái cái cái ờ, cái, cái đầu máy giặt của mình là bắt đầu là nó trống chảy rồi mình sẽ tháo thêm tiếp nữa chi tiết luôn cho nó thiệt là trống luôn nha cho nó trống mới đẹp luôn chứ nó không có để cho nó kiểu lằn xằn kiểu này rồi đó đó đây nó có đây dây điện dây điện nó bị đai chỗ này nè tay dính cái ngắt ở trong này cắt bỏ ra luôn nha cắt lên ra mốt mình tay là còn khác mới hơn nó đẹp trai luôn đây là dính lưng đây như đây thì cái này chỉ là đơn giản là mình tháo chi tiết nó đâu vậy đâu mình tháo cho nó gọn gàng là thôi rồi mình tiến hành mình vệ sinh đó rồi đó là nguyên bộ dây đó, đây nè đây là nguyên cái bộ dây của ờ, nguyên cái bộ dây ờ, để gắn vô bo nằm đây nè đó tôi ba nó chỉ gọn gàng thế thôi để mình coi các bạn xem đây bộ dây Toshiba nó chỉ vậy thôi nè đó chỉ có cái phao rồi cấp nước rồi le công tắc này kia nọ với lại cái rờ le khóa cho em đây con điều khiển nè còn đằng kia là cái này là nằm trong bo mạch còn kia là động lực là cái cái cái motor rồi chắc cái này vô tiếp tục nha quý vị chúng ta còn thao tác cuối cùng nữa đây cái thao tác này các bạn lưu ý nha ở đây nó có hai ngàm một cái ngàm nằm đây này mình cho các bạn xem cái ngàm là có tay mình đâu ta cái tay đây nè đây cái ngàm nằm đây ha cái ngàm nè nằm đây và lấy cái dít dẹp mình nại ra đằng đây nó có cái ngàm đúng không mình lấy dít dẹp mình nại ra tại vì nó bốn trong này nè đó nó bốn trong này mình nãy rồi cái đó là mình ok rồi đậm đậm rồi ha nãy ra nè đây đơn giản thế thôi đâu có gì đâu khó không đó mình nãy ra từ từ nghe thì nó gãi thì chết à rồi xong một em cái em này bạn lưu ý đây nó có cái lò xo thấy không nó có cái lò xo đó thì chúng ta nhớ cái chiều lò xo đặt như thế này nè thì mình gắn cái lò xo lại cho trang vậy luôn cái quý vị nói chung là không có cũng không sao nhưng mà thôi cái đồ của người ta đầu tiên thì mình cứ chế tác là như vậy thôi nó bảo đó là nó liên quan đến cái vấn đề cắt cửa cái dài này nè đó cái dài nằm ở trên còn cái ngắn là nằm ở đây ngắn nằm ở dưới đây còn cái dài nằm ở trên đây các bạn nhớ nha nó sẽ nằm trên này là nó nó đè xuống vậy nè nó đè xuống này để mà nó nó đóng hỗ trợ cái cửa lại đó nó vô bắt cửa như thế này đây đó lưu ý nha như vậy chúng ta sáu đã hoàn tất rồi hoàn tất hết trơn hết trọi rồi ha thì đó là một đống rồi đây cái này tháo ra rồi thấy không đó đóng ở đây luôn nè đó đóng ở đây thì các bạn đẹp thì ở đây một đống đồ nè đây là cái ờ, hộp xà bông nè cái chỗ bò mạch nằm đây để mình cho các bạn xem để cho nó dễ đã quay cái này đây đó một đống đồ ra để chi tiết như thế này thì cái này chúng ta tiến hành là ờ, vệ sinh à, sạch sẽ hết luôn dùng cái máy đánh cái dao cạo vậy cạo sạch sẽ chỗ này là vệ sinh cho nó thật đẹp luôn thì mình có thể mới có thể là đem đi một số anh em thợ người ta gọi đó là đi tuốt máy á thì cái thao tác này á mình có làm video trước á, là để hướng dẫn các bạn giống như là cái cách mình tháo ti mình vệ sinh mình tháo từng chi tiết hết để làm gì để chúng ta dọn máy tuốt máy còn nếu như trường hợp mà chúng ta có cái máy ở nhà mà chúng ta muốn làm cho cái máy nó mới lên thì cũng thực hiện những cái công đoạn này giống như mình hướng dẫn thì hy vọng rằng nhớ cái đi video này sẽ giúp ích cho các bạn một phần nào đó trong cái việc mà mình tự do uh, tự cho mình tự làm ở nhà à, nhưng mà có sự hướng dẫn thì nó cũng sẽ đỡ hơn chứ không khéo có một số anh chị ờ, anh anh em mà bên ờ, cái vụ mình nghiên cứu máy giặt này họ thích quá họ làm mà họ xem video của mình hay của người khác mình không hiểu nhưng mà có đôi khi đó nó làm không có trúng nó làm không có đúng cái thao tác thì nó gây, gây nên cái cái cái, cái tình trạng là gãy ờ, đồ gãy đạc thì hay lên kiện nó bị hư thì lại lên comment này cự nữa quá trời thì cũng tội quá ha thì à, hy vọng là đỡ cái việc mà hướng dẫn cái tháo chi tiết cái máy ra để mà làm đẹp làm mới lên như cái video mình hướng dẫn các bạn đây đây tất cả độ đây thì thật sự ra cái việc này nó nó đối với những anh em thợ mà lâu năm trong nghề thì nó chẳng là cái gì cả đâu nhưng mà mình muốn qua cái video này uh, chia sẻ với các bạn một chút xíu gì đó về kiến thức cũng như cái kinh nghiệm hay là cái công việc làm hàng ngày của mình uh, hy vọng là nó sẽ giúp ích cho các bạn một cái điều gì đó về kiến thức của máy giặt à, xin chào được hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn ở video tiếp theo xin chào